Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh bình luận viên hốt lúa Thì bữa giờ anh em cũng đã chơi World Cup mà đang rất là mệt mỏi rồi Thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em một trận hạng nhất Anh nha anh em Để anh em à, có thể chơi giải trí cái trận này Anh em vào nhỏ để anh em giải trí đầu óc Để anh em có một cái đầu óc tỉnh táo nhất để anh em vào World Cup nha anh em Thì à, bữa nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em là cái trận hạng nhất Anh Đó là Sunderland gặp Millwall nha anh em Diễn ra vào lúc 19h30 ừ, ngày 3 tháng 12 thì tầm chiều tối ngày mai thì ờ, trận này nó sẽ diễn ra sớm hơn cái trận Hà Lan và Mỹ nha anh em. Thì Hà Lan và Mỹ sẽ ờ, gặp nhau vào lúc 22 ờ, giờ và trận này chỉ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 thì anh em đi cái trận này để cho anh em giải tỏa đầu óc đỡ bẹp hơn mấy cái giải World Cup thì để cho anh em có cái tinh thần lại đặng anh em vào World Cup anh em chiến nữa thôi thì đây là bảng xếp hạng của giải hạng nhất Anh nha anh em. Hiện tại thằng Miwet đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 31 điểm sau 20 vòng đấu. Thì trong khi đó Sun Sunderland ờ, đang đứng ở vị trí thứ 15 và có 27 điểm sau 20 vòng đấu. Thì anh em xem những thành tích hai đội trong cái những trận gần đây nhất thì anh em thấy Sunderland gần đây nhất họ chỉ thắng được 3 trận và để thua tới 4 trận và hòa 3 trận nha anh em trong 10 trận gần nhất còn bên phía Miwet thì đã thắng tới 5 trận và để hòa 3 trận chỉ để thua hai trận thôi thì cái phong độ của thằng Miwet này đang rất là tốt nha anh em đang rất là tốt trong cái đấu trường này đang đứng top 6 rồi còn trong lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy hai thằng này toàn là cầm hòa tỷ số không nha anh em còn trước đó trước đó thì những bàn thắng luôn nghiêng về Miwet thắng với cách biệt một bàn anh em là thắng với cách biệt một bàn nha thì hiện tại anh em cũng thấy Miwat đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng có 31 điểm. Nếu cái trận này mà Miwat có thể thắng á, là được 34 điểm. Miwat vươn lên vị trí thứ 4 nha anh em, nằm cao hơn Watford luôn. Đây, anh em cũng thấy nha. Còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Sunderland chấp 0,25 và tài xỉu 2.5. Thì cái trận này anh em nên nằm à, Miwat nha anh em, được chấp 0,25. Thì anh em cứ nằm Miwat tại sao mình phiên anh em nằm Miwat thì mình sẽ giải thích cho tất cả anh em xem thì anh em cũng thấy hiện tại miwest đang có cái phong độ rất tốt và đang thắng những trận liền gần đây thì hiện tại miwest đang đứng vị trí thứ sáu trên cái bảng xếp hạng anh em thì cái trận này nếu mà miwest thắng thì được 4 3 điểm nữa là được 34 điểm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nha thì ráng vươn lên bảng vị trí thứ tư đặng mùa sau có thể ờ, vào ngoại hạng đá nha anh em còn sunderland thì cái phong độ gần đây rất là xa sức thì để thua rất là nhiều thì anh em cũng thấy còn trong lịch sử đối đầu thì mình sẽ cho anh em xem trong lịch sử đối đầu, đối đầu gần nhất của hai đội Miwet và Sunderland. Thì hai này đá thẻ vàng cũng nhiều nha anh em, anh em có thể nằm mã tài thẻ được và góc hai này gặp nhau. Lúc trước đó là qua tới 11 quả góc thì mình nhận định hơi sớm chưa có kèo góc cho tất cả anh em. Thì anh em muốn chơi kèo này thì anh em cứ kết bạn qua Zalo hoặc là Telegram của mình thì mình đưa anh em vào nhóm ngày mai mình sẽ quăng kèo trực tiếp ừ, trận đấu cho tất cả anh em xem thì ngày mai tặng này diễn ra hơi sớm chắc ngày mai mình sẽ phát trực tiếp cho anh em xem luôn nha và đẩy kèo nóng cho anh em luôn thì anh em thấy cái kèo gốc thằng miwet nó gác gốc rất là nhiều luôn nha nha anh em thì ngày mai anh em cũng có thể vào cái thằng miwet này chấp gốc được này anh em thấy miwet 8 quả mà bên phía sunderland nó chỉ có được 3 quả gốc thì ngày mai anh em cũng có thể nhận vào cái kèo là miwet chấp góc nha nè và quýnh thêm cái mã tài góc cho mình nữa thẻ thứ hai này nó đá tầm 3 thẻ anh em có thể vào cái mã tè tài thẻ rung được nha anh em vào rung thẻ được nha thì nếu mà anh em muốn chơi được hiệu quả hơn thì anh em cứ liên hệ qua Zalo cho mình hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trang để ngày mai đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được những cái mã kèo này giải trí đầu óc anh em giải trí đầu óc chứ bữa giờ đi World Cup nó bẹp quá bữa giờ anh em nào cũng khóc la thì bữa nay mình nhận định cho tất cả anh em cái giải hạng nhất anh để anh em à, kiếm một cái mã kèo thơm để anh em vô nha thì cái trận này mình soi rất là kỹ rồi anh em mình thấy cái trận này thơm mình mới nhận định nên mình đưa lên cho tất cả anh em xem và anh em vào anh em chơi nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xem xong anh em nào thấy hay thì để lại cho mình một bình luận nha anh em và anh em có thể cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt thích để anh em nhận được những video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau